Vâng, xin à, chào các bạn. Chúng ta sẽ đến cái phần rất quan trọng trong cơ thể người đó là phần tiêu hóa. Tại sao tiêu hóa lại quan trọng như vậy? Thực chất là mỗi một con người chúng ta mọi bệnh tật nan y nó đều hình thành từ những bộ phận tiêu hóa của chúng ta suy giảm, nó suy yếu về các chức năng. Tôi là Đặng Ngọc Phương, chuyên gia về chăm sóc sức khỏe chủ động và là nhà sáng lập chữa lành từ ba gốc Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết một cái giải pháp mà tại sao hiện nay trên cộng đồng thế giới cũng như cộng đồng Việt Nam chia sẻ rất nhiều về limbic lượng tử chăm sóc sức khỏe. Thực tế thì limbic lượng tử đang cho con người chúng ta rất nhiều giá trị chứ không riêng gì để chăm sóc sức khỏe. Bản thân limbic lượng tử nó là một công cụ của NLP thì đúng hơn bởi vì nó có thể giúp cho chúng ta xóa được những dấu ấn cảm xúc xấu trong quá khứ để tạo ra những mối quan hệ hoàn hảo nhất trong cuộc sống của chúng ta từ việc mối quan hệ dạy con cái cho đến mối quan hệ giữa vợ chồng hay là cho đến mối quan hệ ở cộng đồng trong cuộc sống của chúng ta thì điều này cực kỳ quan trọng và cần thiết và điều đặc biệt nữa những cái dấu ấn về tiền bạc trong quá khứ làm cho chúng ta làm ăn cả cuộc đời luôn luôn vất vả và có thể không đạt được mục tiêu thì đó là dấu ấn về tầm tiền bạc đó, những cảm xúc mà dấu ấn này nó sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta khó hoàn thiện thì thằng limbic lượng tử này nó sẽ xóa được toàn bộ dấu ấn từ mối quan hệ từ những cảm xúc nóng giận từ cái nỗi sợ hãi và điều này giúp cho chúng ta có thể thay đổi được cuộc đời chúng ta thay đổi cuộc sống chúng ta điều đặc biệt thêm nữa đó là hiện nay cộng đồng đã chia sẻ rất nhiều về vấn đề này rồi đó là chăm sóc về sức khỏe con người chúng ta thì đối với vấn đề về tiêu hóa thì ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết cái giá trị của những cái vấn đề mà chúng ta có thể hình thành những căn bệnh nan y chính từ vấn đề tiêu hóa này rất nhiều người không hiểu nghĩ rằng về tiêu hóa của chúng ta nếu có vấn đề như uh, đại tiện xấu rồi phân đi uh, kém rồi không uh, sạch khi chúng ta đi đại tiện thì phân luôn dính hồng môn mà trong cái đó con vật thì không có con nào đi đại tiện và phân dính hồng môn cả đó nếu dính hồng môn thì những con vật đó đều là những con bắt đầu mắc bệnh thì tại sao con người chúng ta bị bệnh nan y nằm ở chỗ này đó thì cái phần mà tiêu hóa nó cực kỳ quan trọng và các bạn biết nào không rất nhiều người khi ứng dụng về limit lượng tử chỉ cần cài đặt trong vòng 3 đến 5 ngày phân đang đi nát đến hàng chục năm ăn vào đau bụng đi ngoài ngay tức thì có những trường hợp như vậy chỉ trong vòng có 3 đến 5 ngày thì thấy phân đã đi vào quần nó sửa chữa nhanh tức tức thì gọi là tốc độ siêu thành như vậy đó và điều này thì chúng ta thấy nó giá trị tuyệt vời như vậy nhưng thực tế thì nó giá trị tuyệt vời hơn rất nhiều bởi nếu hiểu ra thì những căn bệnh nani nó đều hình thành từ những cái xấu thể hiện ở đường tiêu hóa của chúng ta đó và thực chất thì cái chức năng gan hay thận suy yếu thì sẽ làm cho cơ thể chúng ta bị những căn bệnh nani ví dụ gan là chức năng của gan thì là đào thải lọc và đào thải độc tố còn chức năng thận thì đào thải axit mà độc tố axit hình thành thì đấy là môi trường của gì? tế bào ung thư à, giải Nobel y học năm 1931 đã khẳng định rằng tế bào ung thư duy nhất tồn tại trong môi trường độc tố và axit và nếu như độc tố axit hình thành thì bệnh nani hình thành ung thư hình thành nếu có tế bào ung thư và chức năng tuyến tụy nếu như độc tố hình thành thì uh, suy yếu tuyến tụy thì sao ạ bệnh tiểu đường và vì vậy vấn đề tiêu hóa của chúng ta cực kỳ quan trọng và làm thế nào để chúng ta giải quyết được cái vấn đề về tiêu hóa này cho trọn vẹn và cho tốt nhất thứ nhất tất cả những căn bệnh nani khi hình thành trên cơ thể chúng ta đều do những cảm xúc xấu gây ra bởi vì chúng ta cáu giận buồn giàu bực dọc thì đầu điều đầu tiên đó gì sẽ hại gan và chức năng gan suy yếu do sự tắc nghẽn ở gan và rất nhiều bài tôi đã chia sẻ về vấn đề về gan đó, tại sao mà ừ, cái tuổi 18 đổ về không phải tiêm vaccine và rất nhiều quốc gia không phải tiêm vaccine khi có Covid-19 còn trên tuổi 18 thì tại sao nó lại có thể uh, gây ra độc tố để cho Covid-19 dễ dàng tấn công ở lứa tuổi cao và đặc biệt có thể những người mà dễ dàng gục ngã đều là những người mà có bệnh lý nền thì lúc này chúng ta logic lại chúng ta biết rằng nếu những người mà gan khỏe thì độc tố sẽ sẽ không hình thành thực chất thì gan của ai cũng đều khỏe nếu như không có độc tố ở đó và độc tố hình thành đều là do sự tắc nghẽn mà sự tắc nghẽn ở gan hình thành đều do tâm cáu giận buồn giàu lo âu thì như các bạn biết đó với cái tâm thức như vậy mà nó nó lại bị nó lại bị từ trong quá khứ do những cái dấu ấn cảm xúc xấu và lúc này chúng ta muốn giải quyết xóa những dấu ấn này thì chúng ta thường thường phải thôi miên cốt trình dòng thời gian đi về quá khứ xóa những cảm xúc sau đó nhưng hầu như khó thành công đó khó thành công bởi vì có thể phải lặp đi lặp lại nhiều lần đó, xóa dấu ấn này đó và nếu như chúng ta dùng công cụ lượng tử thì chỉ cần một nút nhấn đó là tôi sẽ chia sẻ cho màn hình các bạn để các bạn nhận ra dấu ấn trong tiềm thức của chúng ta đây là bông hoa tiềm thức mà sau khi quét lượng tử bằng công cụ của Limbic thì những dấu ấn này đã thể hiện ra và những cái dấu ấn về à, về về về à, những cái à, cảm xúc xấu trong quá khứ như giận dữ buồn rầu bực dọc hay là những cảm xúc sợ hãi trong quá khứ nó đều tạo ra ở trên bông hoa này đó và chính vì vậy mà cuộc đời của chúng ta lăn nó không êm dịu do những cảm xúc dấu ấn này được không khánh và chúng ta cần bổ sung dưỡng chất để cho những dấu ấn này được xóa đi đó điều vi diệu ở đây là limbic tự tử sẽ làm được điều này sau khi xóa dấu ấn xong thì chúng ta hãy ứng dụng ứng dụng về những cái thành phần đi vào giúp cho tiêu hóa của chúng ta hoàn thiện đặc biệt như chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây đó là những cái uh, những cái về thành phần mà nó đi vào trong cơ thể chúng ta trong cơ thể chúng ta và chúng ta sẽ đến với những dưỡng chất đi vào trong cơ thể chúng ta đó sau khi cài xóa dấu ấn về à, về trong uh, tiềm thức thì chúng ta đi đến những thành phần thì ở đây thành phần ở cái hộp tiêu hóa mà bất cứ ai ứng dụng về limbic cường tử đều phải ứng dụng ứng dụng cái hộp này gần như đầu tiên song song cùng với hộp điểm tĩnh tại sao phải ứng dụng hộp điểm tĩnh bởi vì lúc đó tế bào não của chúng ta mới ở trạng thái cân bằng chấn tĩnh đó, không bị chi phối những cảm xúc khác và lúc này chúng ta đón nhận đón nhận một cách dễ dàng thì khi này khi lúc này chúng ta sẽ cài đặt về cái hộp cái hộp có tên là tiêu hóa thì lúc này những thành phần mà ở trong cái hộp này sẽ đi vào cơ thể chúng ta chúng ta có thể phải buộc phải bấm vào cái phần 8 ngày là ai cũng phải bấm tiếp theo là về dưỡng chất thì chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu về dưỡng chất về dưỡng chất thì những dưỡng chất uh, mặc định có thể nó nằm ở đây đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là dưỡng chất mặc định nó nằm ở đây chúng ta sẽ ứng dụng có thể đưa vào uh, những người cài lần đầu tiên có thể đưa vào 40 uh, ờ, từ 70 phần trăm tuy nhiên tại sao mà khi dưỡng chất chúng ta đưa vào ở đây có một cái thành phần mà rất quan trọng đó là lactobacillus cái lactobacillus này là cái thành phần mà có trong sữa mẹ thì các bạn hãy hiểu tại sao đứa trẻ à, đang bú sữa mẹ thì chúng có sức đề kháng rất tốt kể cả là cúm huyết bình thường hay các bạn đã nhìn thấy trong dịch covid thì những đứa trẻ mà bú sữa mẹ hầu như không dễ dàng bị covid tấn công đó, tấn công kể cả tấn công mà chúng cũng không mang chúng đi một cách dễ dàng được thì đây là chính là thành phần lactobacillus và trong thành phần lactobacillus này mà chúng ta lại có để ứng dụng cài vào cơ thể đưa vào cơ thể thông qua uh, tập đoàn limbic đường tử những cái thông tin dưỡng chất nó sẽ đi vào cơ thể là những cái thông tin này dưỡng chất này và đi vào cơ thể của chúng ta có thể cái lượng còn nhiều hơn cả sức mạnh thì điều này sẽ tạo ra cho chúng ta có một cái sức đề kháng tuyệt vời và chúng ta có thể rất bình an à, và ở mức độ nào thì chúng bạn hãy hãy đến với cái cộng đồng của tôi ở ờ, trong các cái buổi chia sẻ trong các cái buổi zoom để các bạn nhận ra là giá trị của limbic lượng tử khi chúng ta ứng dụng trong cuộc sống chúng ta đặc biệt là để tăng cường sức khỏe sức đề kháng cho chúng ta đặc biệt nữa là về hệ thống tiêu hóa bởi vì cơ thể chúng ta đó, ờ, hệ thống suy giảm miễn dịch nó sẽ nằm chủ lực ở vấn đề tiêu hóa của chúng ta xin uh, mong gặp được các bạn đến với những cái buổi zoom của tôi hoặc fanpage uh, đặng ngọc phương cặp xã hay là đến với tôi ở cộng đồng trên facebook hội sống khỏe như tuổi trẻ xin uh, hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo xin cảm ơn